chào tất cả anh em nha thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì mình giới thiệu tới cho anh em một cái bộ đồ chơi mới về sóc đĩa thì ờ, trước mặt anh em ở đây là một cái bộ ờ, quét ngang bỏ vô ví để chơi sóc đĩa việt thì một cái bộ này đầy đủ của nó chỉ có cái bệ này cái bo mạch này để mình bỏ vô cái bóp cái ví của mình ngụy trang còn cái này là cái cục rung cục rung này thì anh em bỏ trong người đứng xa 5 7 mét nó vẫn rung nha để nó bắt tín hiệu với cái này còn cái này là cái bệ sạc của cái này bỏ lên là nó sạc thôi sạc đầy pin anh em đánh tầm khoảng 12 đến 14 tiếng còn cái cục rung này thì cứ gắn pin của máy lạnh vô rồi chơi thôi đấy gắn pin vô xong nào thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tiến hành mình test luôn cho anh em coi thì bây giờ mình sẽ mở máy lên nè cái này thì bỏ vô ví nha anh em thiết kế là sao anh em bỏ độ chế đâu anh em độ nhưng mà khi mình đánh là phải đặt ra bên ngoài bỏ vô ví đặt cái ví ra bên ngoài đây mở máy lên nè đánh nó cũng dễ thôi tầng rung của nó sẽ có 3 tầng rung sắp đôi nó sẽ không rung lẻ nó rung một cái à, ngắn còn tứ tử thì nó sẽ rung à, hai cái dài đây giờ đánh thử cho anh em coi thì à, vị đi chơi thì bắt buộc anh em phải bỏ vị vô nha đĩa chén bình thường nhưng mà vị là phải bỏ vô nè thì vị thì mình làm cho anh em là nó nguyên lá bài như vậy về anh em cắt ở đâu cũng được đây chẳng hạn như mình lấy con ờ, năm đi thì anh em cắt ra này thì cắt bất cứ chỗ nào cũng được nha không cần phải ngay tim đâu này thì mình ờ, không có thời gian cho nên mình cắt sơ sơ thì mình đánh thử cho anh em coi này. tùy cắt to cắt nhỏ gì cũng được hết á không quan trọng thì cái cục rung này khi mà anh em cầm trên tay là nó không có tiếng động đâu nha nhưng mà mình test thì mình để nó rung dày để anh em biết được cái độ chuẩn xác của nó thôi hốt mấy này lục đi nha để gần nó rung đáng chịu thì cái vị này mình bao cho anh em soi đèn thoải mái bóc xé thoải mái không có tay nha vị này là vị sạch bên trong vị xé bóc thoải mái đây bây giờ mình bỏ đây mình đánh thử cho anh em cùng đánh nè thì đầu tiên mình sẽ lập thử sắp đôi cho anh em coi nè thì cái cách đánh là cái này mình bỏ bóp thì cái đĩa thằng nào sóc cũng được đứa nào sóc cũng được cứ lôi cái đĩa này về từ cái máy này cách ra khoảng một gang là nó báo thì mình để thử cho anh em coi nè sắp đôi nè sắp đôi thì anh em có để kiểu nào nó cũng không bao giờ nó rung nha riêng cái sắp đôi này không bao giờ nó rung bỏ vô nè gần quá mình phải để xa ra xíu đúng tầm của nó đây tầm này không bao giờ nó rung còn mình bỏ lẻ nè ba hồng đen nè đấy lẻ là rung cái còn à, ba đồng trắng cũng vậy thôi nó cũng rung một cái đấy còn tứ tử nè bốn đồng nè bốn đồng nè hai cái thấy không rất là dễ đánh đây mình sóc đánh thử cho anh em coi thì cứ sóc xong nè vị bự dễ sóc chứ không đi rồi đây bỏ đây chén này đánh sấp đôi đây có sấp đôi đấy bỏ đây chén này đánh tứ tự dằn lẻ đấy nó rung dài thì dài thì anh em phải đánh tứ tử còn ờ, cứ rung thì anh em đánh lẻ không rung đánh sắp đôi vậy cho nó dễ đó đợi nó rung xong mình hạ xuống này. đấy đợi rung xong là mình hạ xuống này. sắp đôi chén này thì chắc chắn trăm phần trăm chén sắp đôi là chắc, chắc nhất không bao giờ bị phản đó thì đây là cái đồ chơi sóc đĩa bỏ bóp quét ngang thì anh em nào cần lấy cái đồ này về sử dụng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này thì lấy hàng thì cứ gọi trực tiếp cái gì không hiểu không biết thì mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em mình cũng khuyên anh em luôn lấy hàng thì cố gắng lên tận nơi mang theo đồ của mình lên test cảm thấy cái sản phẩm nó ok thì anh em lấy về xài còn hiện tại thì à, gần đây thì hiện tại thì ở khu vực này thì nó lừa đảo rất là nhiều bởi vì anh em cẩn thận tránh trường hợp giao dịch qua mạng đối với những cái chỗ nào mà mình chưa làm ăn lần nào thì uh, cố gắng sắp xếp thời gian lên trực tiếp test hàng thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha